luật nhân quả trước khi học và rèn luyện đạo đức thương mình tức là đạo đức nhân bản nhân quả làm người chúng ta cũng cần phải hiểu biết về luật nhân quả luật nhân quả là một phép tắc một quy định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian nếu không có luật nhân quả quy định trật tự thì các hành tinh trong không gian này sẽ bị đảo lộn và như vậy muôn vật sống trên các hành tinh sẽ bị tiêu diệt Luật nhân quả không phải do con người quy chế Hay một đấng tạo hóa nào lập ra Mà chính do các hành hoạt động theo sự vận hành vô minh tự nhiên của bản chất dạng vật mà lập thành từ khi có các hành vận chuyển trong vũ trụ tạo thành những duyên mới những duyên mới này phối hợp với các duyên khác sanh ra duyên mới khác nữa và cứ như thế tiếp tục mãi mãi. Sự tiếp tục vận hành này chính đó là nguồn gốc sanh ra dạng vật chứ không có đấng tạo hóa như trên chúng tôi đã nói. Sự vận hành là một sự sinh diệt của dạng vật trong vũ trụ. Khi có dạng vật xuất hiện lại tiếp tục vận hành tạo thành một môi trường sống. Trong môi trường sống phù hợp cho loài sinh vật nào thì loài sinh vật ấy xuất hiện mãi đến khi môi trường sống phù hợp với loài người thì loài người mới xuất hiện. Khi có loài người xuất hiện mới biết phân định các hành ra làm hai phần. Một, hành thiện, hai, hành ác. Nhưng con người cổ sơ chỉ biết thiện ác nhân quả mà chưa phân định luật nhân quả như thế nào đúng và như thế nào sai. Vì thế, đạo đức nhân bản nhân quả đã biến thành triết thiết định mệnh của người xưa. Mãi đến khi Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, tính từ ngày sinh của Ngài cho đến ngày nay, tính từ năm 2006 là 2.550 năm. Ngài ra đời phân định được luật nhân quả đúng và sai. Từ đó, giáo lý của Ngài, nền đạo đức nhân bản nhân quả trở thành chân lý của loài người, đạo đế. Nếu thân miệng ý của chúng ta hành động thiện, thì đó là sự hoạt động đem lại sự no ấm, an ổn, yên vui, hạnh phúc cho sự sống của mình và của dạng vật sinh linh trên hành tinh này gọi là nhân thiện. Nếu thân miệng ý của chúng ta hành động ác thì đó là sự hoạt động đem lại sự bất công, bất an, đau khổ vân vân cho sự sống của chúng ta và của dạng vật gọi là nhân ác. Bây giờ, chúng ta đã hiểu rõ được nhân thiện và nhân ác qua những hành động thân miệng ý của chúng ta vậy nhân quả là gì nhân quả theo chữ hán có nghĩa là hạt giống và bông trái ở đây chúng ta nên hiểu nghĩa nhân quả là hành động kết quả của hành động để dễ hiểu chúng tôi cho một ví dụ nếu chúng ta lấy một hạt cam gieo trồng xuống đất hạt cam lên thành cây cam cây cam lớn lên cho ta những quả cam ngọt đó là nhân và quả của cây cam Nếu ta lấy một hạt chanh đem ươm trồng Hạt chanh lên thành cây và cho những trái chanh chua Đó là nhân và quả của cây chanh Hai ví dụ trên cho chúng ta thấy nhân nào thì quả nấy Hạt cam sẽ cho trái cam ngọt Hạt chanh sẽ cho trái chanh chua Hành động của chúng ta cũng vậy Nếu hành động ác là nhân ác Kết quả của hành động ác thì chúng ta sẽ phải thọ chịu quả khổ đau như chúng tôi đã nói ở trên. Ngược lại, hành động thiện sẽ mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta. Để làm sáng tỏ luật nhân quả, chúng tôi xin lặp lại. Nếu chúng ta làm một điều ác, thì kết quả sẽ đem đến không những cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác những sự khổ đau, phiền muộn, tức giận, hận thù, oán ghét, tạo ra nhiều điều tội lỗi, vân vân. Nếu chúng ta làm một điều thiện thì kết quả sẽ mang đến không những cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác sự an vui hạnh phúc do hành động chúng ta làm ra thì chúng ta phải chịu lấy trách nhiệm về hành động đó nên gọi là luật chứ ở đây không có một đấng tạo hóa một ông ngọc hoàng thượng đế hay bất cứ một con người nào chế ra định luật nhân quả này để bắt buộc chúng ta phải thi hành luật nhân quả không có người thi hành bắt bớ phạt dạ hoặc giam cầm tù tội ai cả nhưng nó phán xét rất công minh và xử phạt rất công lý do tòa án lương tâm của mỗi người vì thế luật nhân quả rất công bằng không thiên vị một ai ai làm ác thì phải gặt lấy quả khổ đau khi thời tiết nhân duyên đến luật nhân quả này không có một người nào bắt buộc chúng ta thi hành được mà chỉ có sự khổ đau và sự an vui của chúng ta mới bắt buộc chúng ta phải thi hành nó bởi vì con người ai cũng muốn sống an vui, hạnh phúc Chứ không có mấy ai muốn sống khổ đau bao giờ Vì thế, chúng ta tự bắt buộc chúng ta làm thiện, sống thiện Để sống được an vui, hạnh phúc Chính vì vậy, chúng ta mới thấy được lòng người sợ khổ, ưa vui Còn nếu ngược lại, chúng ta không làm thiện, không sống thiện Thì sự an vui, hạnh phúc sẽ không đạt thành Và vì vậy chúng ta phải sống khổ đau Luật mà không có ai có quyền thi hành Bắt buộc phạt giả mình Mà mình phải chịu sự trừng phạt của luật ấy Rất công minh, chánh trực như trên chúng tôi đã nói Luật nhân quả là một phép tắc được quy định Theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ Để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian Vì thế, luật nhân quả là một đạo luật của vũ trụ Được đặt ra để quân bình trật tự dạng vật trong vũ trụ